Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tuổi Tý bắt đầu ngày mới với một vài trục trặc trong công việc vẫn chưa được tháo gỡ do ảnh hưởng của tỷ kiên chiếu mệnh. Con giáp này không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác nên khó tránh sai lầm. Không phải ai cũng có thể thấu hiểu hành động và suy nghĩ của bản mệnh. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, hãy cân nhắc cẩn thận vì lựa chọn có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của người tuổi Tý. Hãy nhớ luôn bình tĩnh bởi sự bình tĩnh giúp con giáp này sáng suốt và đưa ra quyết định đúng đắn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 Tuổi Sửu Tỵ Sửu bán hợp mang đến những tin vui cho vận trình tình duyên của người tuổi Sửu. Với những ai còn đang phân vân về lựa chọn của trái tim mình, con giáp này cần phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề để nắm giữ tình cảm của mình, đừng mãi do dự bởi chẳng ai mãi chờ đợi được đâu. Người độc thân có thể gặp được đối tượng mình thương mến từ ánh nhìn đầu tiên, đừng vội từ chối những gì đến quá nhanh bởi có thể giữa hai người có sức hút lẫn nhau, hãy thử mở lòng mình xem nhé. Thiên quan xuất hiện trái với những thuận lợi trong chuyện tình cảm, công việc của con giáp này lại gặp đôi chút trở ngại. Dù vậy cũng chưa nên nản lòng, chỉ cần nỗ lực tối đa, chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Ngũ hành hỏa sinh thổ là tín hiệu tốt cho đường tài lộc của bản mệnh. Bằng việc tiết kiệm tiền nho nhỏ thôi, nhưng qua thời gian con giáp này đã tích lũy được số tiền kha khá, đảm bảo cho tương lai của mình. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần có thể có linh cảm về điều gì đó sắp xảy ra trong ngày tị dần tương hại. Sự bất an cứ lớn dần khi con giáp này nhận rõ sự lạnh nhạt và những hành động khả nghi từ nửa kia. Bản mệnh lo sợ cho lúc mình không để ý, tình cảm của cả hai đã phai nhạt từ bao giờ. Ở thời điểm hiện tại, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng con giáp này vẫn khăng khăng tin vào trực giác của mình. Điều đó vô tình có thể khiến cho người ấy tổn thương khi vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài trí tưởng tượng của mình. Thương quan độ mệnh nhắc nhở tuổi dần cần phải chú chú ý đến vấn đề tiền bạc, tránh xài tiền không kế hoạch và không nên cho người khác vay mượn trong ngày này. Càng là những người mời chào bản mệnh những khoản đầu tư có lãi suất lớn thì lại càng phải dè chừng, đừng vội vàng tin và làm theo. Đừng để cảm xúc kiểm soát hành động nếu không sẽ phải hối hận trong thời gian tới. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Nhờ có thực thần, tuổi mão có thể nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng bởi những gì mình đã làm được. Con giáp này cảm thấy rất vui và có thêm động lực để nỗ lực hơn nữa. Tâm trạng thoải mái nên bản mệnh hài hòa, nhẹ nhàng với mọi người hơn và nhờ đó được nhiều người yêu mến, quý trọng. Thời điểm này rất tốt để hòa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây. Bên cạnh đó, hôm nay con giáp này cũng nhận về nhiều may mắn trong vận trình tài lộc. Cơ hội kiếm tiền un un kéo tới, người tuổi mão biết mình cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội đã đến ngay trong tầm tay tay. Đường công danh sự nghiệp diễn ra vô cùng hanh thông thuận lợi, bản mệnh có cơ hội để khẳng định năng lực cá nhân của mình. Nhờ vậy cấp trên rất tin tưởng rằng con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ được sao, đúng như dự kiến và có thể trao cho nhiều trọng trách mới trong thời gian tới. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn, chính quan có thể sẽ mang đến nhiều thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp cho người tuổi thìn, con giáp này cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình trong thời điểm sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ này. Đừng để thời cơ tốt đẹp trôi qua một cách tiếc nuối. Công việc thuận lợi là thế nhưng xem ra đường tài lộc của bản mệnh vẫn còn khá ảm đạm, có lẽ tuổi thìn vẫn cần cố gắng nhiều hơn thế nữa. Hãy xây dựng một kế hoạch mới thật chỉn chu để bắt đầu ngay nhé. Ngũ hành tương sinh mang đến cơ hội thoát ế không nhỏ cho người còn độc thân con giáp này nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn, vận đào hoa sẽ đến từ đó. Bản mệnh có thể gặp được người mình thầm thương, đôi bên có ấn tượng tốt về nhau, tâm đầu ý hợp như thể quen biết từ lâu. Thật may mắn làm sao khi mà đôi con tim lại cùng chung nhịp đập. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ dưới sự nâng đỡ của chính tài, người tuổi tỵ có thể vui vẻ cả ngày bởi chuyện tiền bạc sẽ chẳng còn là vấn đề khiến con giáp này đau đầu nữa. Các vấn đề liên quan đến tài chính sẽ được bản mệnh xử lý gọn gàng vì khi khó sẽ ngay lập tức có người hỗ trợ. Tài lộc vững vàng nên con giáp này không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nếu thực sự thích món đồ gì, tuổi tỵ có thể chiều lòng bản thân. Tuy nhiên không nên phung phí quá đà, hỏa khí đương vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh suy yếu, dễ gặp các vấn đề về tim hay huyết áp, cần chú ý.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 Ngày tị ngọ tương hội mang đến nhiều tin mừng cho các mối quan hệ tình cảm của người tuổi tị. Người đã có gia đình sẽ nhanh chóng hóa giải được các mâu thuẫn mà không gặp khó khăn gì. Người ấy chấp nhận bao dung tha thứ cho những lỗi lầm của con giáp này. Bản mệnh hãy trân trọng người yêu thương và bao dung cho mình bởi chỉ có tình yêu to lớn mới có thể làm được điều đó. Người độc thân cảm thấy mình đang đến gần với hạnh phúc khi mà trái tim không ngừng rung động khi đứng trước ai đó. Hãy tìm cơ hội phù hợp để bày tỏ tình cảm của mình đi. Thiên tài xuất hiện cũng cho thấy vận trình tài lộc của tuổi tỵ khởi sắc không ngừng, chẳng những người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng nhìn thấy cơ hội phát tài, kiếm tiền để tay cho mình. Con giáp này có một cái Tết ấm no, tiền bạc dư dôi, thoải mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi mùi. Dưới sự ảnh hưởng của thiên quan, hôm nay không phải là một ngày may mắn với tuổi mùi. Nhiều kế hoạch đã hoàn thành, bỗng dưng nảy sinh vấn đề, khiến con giáp này bối rối tìm cách giải quyết. Thời gian cứ thế trôi đi và bản mệnh chẳng còn nhiều tâm trí mà tận hưởng ngày nghỉ lễ nữa. Dường như con giáp này đang thiếu sự định hướng cụ thể về việc cần phải làm gì, làm như thế nào và đó là điều người tuổi mùi cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Đôi khi thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ thì tốt nhất là cứ buông mình,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 Tị thân nhị hợp, người tuổi thân có thể cần phải mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu cho đối phương và cũng là cho mình cơ hội để được hạnh phúc. Nhân duyên của con giáp này đang rất tốt đẹp trong thời điểm này đấy. Đừng mãi để quá khứ níu chân bản mệnh lại và từ chối tình yêu ở hiện tại con giáp này cần phải hiểu có những thứ đã qua đi là sẽ chẳng bao giờ trở lại. Người thực lòng yêu thương mình chẳng có nhiều đâu. Lại thêm chính ấn trợ mệnh, tuổi thân trở nên nhẫn nại, kiên trì hơn. Nhờ đó mà vận trình công danh sự nghiệp ngày càng tiến triển rất suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh được nể trọng, nhất là người có địa vị thể hiện được uy lực của mình. Nếu hôm nay con giáp này có ý định xuất hành đi đâu thì nên ưu tiên hướng hỷ thần là hướng đông nam hoặc hướng tài thần là hướng tây bắc để gặp nhiều may mắn và thuận lợi.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 dưới sự ảnh hưởng của cục diện tam hợp, người tuổi dậu có điểm báo sẽ được quý nhân trợ mệnh trong ngày hôm nay. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những con giáp để à, tiến hành các kế hoạch công việc, đầu tư, kinh doanh nhằm thu lợi về mình. Thiên ấn xuất hiện báo hiệu những nỗ lực của bản mệnh trong công việc sẽ giành được thành công. Tuổi dậu hãy tiếp tục cố gắng nhé, những khó khăn trước mắt rồi sẽ lùi dần đi thôi. Chẳng những vậy, ngày hôm nay cũng rất thuận lợi cho vận trình tình cảm. Các cặp đôi có thể thắp lại ngọn lửa lãng mạn nồng nàn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 Chính quan che chở giúp người tuổi tuất có thêm động lực để nỗ lực trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Con giáp này dần nhận ra giá trị to lớn của kiến thức và sẽ chăm chỉ tích lũy để bản thân không bị thụt lùi lại phía sau. Tuy nhiên, bản mệnh lại gặp đôi chút khó khăn khi xác định mục tiêu thực sự trong tương lai của mình. Dù mục tiêu là gì, cũng đừng nên chần chừ quá lâu vì thời gian có thể làm giảm sút quyết tâm và động lực của bạn. Ngũ hành hỏa sinh thổ báo hiệu những tin vui về tình cảm sắp tới với con giáp này. Tuổi tuất có thể sẽ được bạn bè và người thân giới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 Vợ trinh tình cảm của người tuổi hợi có thể gặp nhiều tác động xấu do ảnh hưởng của cục diện tỵ hợi tương xung. Đôi lứa vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn do hiểu lầm nhau, không được giải quyết kịp thời. Có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Con giáp này cần phải bình tĩnh và suy tính kỹ càng để giải quyết rắc rối, chớ nên tiếp xúc quá nhiều với người tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão hôm nay để không mắc thêm sai lầm. Chẳng những vậy, kiếp tài chiếu mệnh khiến tuổi hợi dễ gặp họa phá tài, không đâu tự dưng mất tiền bản mệnh nên cân nhắc lại những quyết định liên quan đến vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Ngày này, tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, nếu có cơ hội hãy thử cầu tài lộc cho mọi sự thuận lợi hơn, đôi khi cần phải kiên trì thêm chút nữa. Nếu con giáp này muốn mình có được thứ mình đã theo đuổi đã lâu. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,